Tử vi tuổi Tý thứ năm ngày 21 tháng 1 năm 2021, tức ngày mùng 9 tháng 12 năm 2020 âm lịch. Người tuổi Tý nhận được sự nâng đỡ của thiên tài, con giáp này có thể sở hữu một khoản tiền kha khá do người khác chúc mừng hoặc dựa vào vận may của mình để trúng thưởng. Tuy nhiên, bản mệnh không nên dựa dẫm quá nhiều vào những đồng tiền từ trên trời rơi xuống. Nếu trúng thưởng, hãy chỉ coi đó là một điểm may mắn không nên nghĩ đến việc dựa hoàn toàn vào đó, không chịu cố gắng bằng sức lực của mình. Bên cạnh đó, một số còn nhận được hợp đồng mới hoặc triển khai đầu tư riêng nên thu về được những khoản khá. Ngũ hành thủy khắc hỏa, mối quan hệ giữa con giáp này và những người nhà không được như ý muốn, vợ chồng bất đồng quan điểm với nhau, đôi bên có những ý kiến mâu thuẫn với nhau, bản mệnh không nên khăng khăng theo ý mình và bác bỏ ý kiến của nửa kia một cách vô lý, khiến tình cảm giữa hai người sức mẻ nhé giờ tốt trong ngày 7 giờ đến 9 giờ, quý nhân phù trợ, thìn, tỵ. Đừng quên đăng ký nhấn chuông thông báo để nhận video mới nhất. Tử vi tuổi Sửu, Tuổi sửu gặp phải một vài chuyện không như ý muốn trong chuyện tình cảm, có thể những hành động vô tình của con giáp này đã khiến người khác hiểu lầm, đôi bên xích mích hoặc to tiếng với nhau khiến mối quan hệ trở nên vô cùng căng thẳng. Khi gặp phải tình trạng này, tốt nhất bản mệnh không nên quá bức xúc mà hãy bình tĩnh giải thích cho hành động của mình. Chỉ cần hiểu lầm, được tháo gỡ là mọi chuyện sẽ lại tốt đẹp như xưa. Người tuổi sửu tính vốn sĩ diện nay cần nhận ra rằng việc giữ các mối quan hệ thân thiết luôn đáng giá. Trong ngày ngũ hành hỏa sinh thổ, may mắn là bản mệnh rất hòa hợp với nửa kia của mình. Cho dù gặp phải chuyện gì đi nữa, con giáp này cũng sẽ tâm sự và thảo luận nghiêm túc cùng với người ấy để đưa ra những quyết định thống nhất. Tình cảm vợ chồng hòa hợp, biết nghĩ cho nhau. Giờ tốt trong ngày 13 giờ đến 15 giờ, quý nhân phù trợ, ngọ, thân. Đừng quên đăng ký nhấn chuông thông báo để nhận video mới nhất. Tử vi tuổi dần người tuổi dần đối mặt với cục diện tương hình, bản mệnh sẽ phải gánh vác nhiều công việc gia đình nặng nhọc mà không nhận được sự giúp đỡ của mọi người xung quanh. Con giáp này sẽ phải hoàn thành tất cả mọi việc dựa vào công sức của chính mình. Bản mệnh không nên sốt ruột mà hãy chú ý giải quyết từng công việc một cho thật tốt. Đừng cố làm mọi việc thật nhanh chóng nhưng cầu thả, dễ mắc phải sai sót nhờ có chính quan phù trợ, báo hiệu một tương lai tươi sáng hơn, tuổi dần sẽ nhận thấy rằng những điều mình đánh đổi là hoàn toàn xứng đáng. Đường tình duyên khá vượng sắc, mối quan hệ của con giáp này có được nhiều sự ủng hộ, đồng thuận từ người thân. Vì vậy, ngoài quan hệ gia đình tốt thì tình cảm yêu đương hay cả quan hệ xã hội cũng khá tốt đẹp. Bản mệnh có thể dành chút thời gian cho gia đình bằng những cuộc gặp mặt nhỏ. Giờ tốt trong ngày 7 giờ đến 9 giờ, quý nhân phù trợ, mùi, tuất. Đừng quên đăng ký nhấn chuông thông báo để nhận video mới nhất. Tử vi tuổi Mão Vận trình tình cảm của người tuổi mão vẫn tiến triển êm đẹp, mối quan hệ tình cảm giữa con giáp này và gia đình rất hòa hợp. Mỗi khi gặp chuyện gì khó khăn hoặc vui vẻ, các thành viên trong nhà đều cùng chia sẻ với nhau để tìm ra phương án giải quyết hoặc cùng chung vui. Bản mệnh là người chu đáo và cũng tìm được một nửa kia rất thấu hiểu và tâm lý. Có nhiều khi người ấy có thể đoán được suy nghĩ và mong muốn mà không cần tuổi mão phải nói thành lời. Hãy quan tâm đến nửa kia nhiều hơn nữa để đối phương cũng cảm nhận được tình cảm của con giáp này sâu đậm thế nào song thiên quan khuyên bản mệnh cần chú ý lời ăn tiếng nói trong ngày hôm nay, không phải bất cứ việc nào làm trong những ngày vui như thế này cũng nhận được sự tha thứ của người khác. Con giáp này đừng để sự vô tâm của mình trong ngày hôm nay gây nên rắc rối không đáng có nhé. Giờ tốt trong ngày 13 giờ đến 15 giờ, quý nhân phù trợ Tý, Hợi. Đừng quên đăng ký nhấn chuông thông báo để nhận video mới nhất. Tử vi tuổi Thìn, Kiếp tài gây rối, người tuổi thìn dễ vướng phải tranh chấp giữa anh em, người thân trong gia đình. Con giáp này nên tránh việc mâu thuẫn, cãi vã, thay vào đó hãy bao dung và rộng lượng với mọi người hơn, không nên để chuyện bé xé ra to khiến mọi chuyện trở nên tồi tệ hơn, thậm chí mối quan hệ bị sứt mẻ. Con giáp này vốn là người nhiệt tình và thẳng thắn, đặc điểm ấy sẽ giúp ích rất nhiều cho tuổi thìn trong cuộc sống này. Tuy nhiên, bản mệnh không nên quá nóng nảy, chỉ tin vào những điều mình muốn tin rồi hành động nông nổi, thiếu lý trí.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 Hỏa vượng nhắc nhở con giáp này không nên im lặng và giấu đi những điều khó nói. Nếu có việc gì gây khó chịu, tuổi tỵ không nên giữ trong lòng rồi đến một lúc nào đó bùng nổ mà nên tâm sự với những người đáng tin cậy xung quanh. Bù lại, đường tài lộc có dấu hiệu chuyển biến tích cực, đây là tín hiệu tốt cho bản mệnh tiếp tục phát triển. Hơn nữa trong lĩnh vực đang theo đuổi, thu nhập tăng cũng khiến con giáp này bớt khó chịu hơn khi gặp phải chuyện cãi vã, giải tỏa căng thẳng và áp lực trong lòng nhanh, đỡ mệt nhọc, hại sức khỏe. Giờ tốt trong ngày 13 giờ đến 15 giờ, quý nhân phù trợ, xỉu Hợi. Đừng quên đăng ký nhấn chuông thông báo để nhận video mới nhất. Tử vi tuổi ngọ được công danh sự nghiệp của người tuổi ngọ tiến triển thuận lợi do có tam hội nâng đỡ. Mọi kế hoạch mà con giáp này đặt ra trong ngày hôm nay đều đang phát triển tích cực. Chỉ cần bản mệnh nỗ lực hết mình vì công việc thì chắc chắn sẽ đạt được kết quả tốt đẹp. Các mối quan hệ xã giao của con giáp này cũng vô cùng hài hòa, tốt đẹp. Không những thế, tuổi ngọ còn có thể sẽ may mắn gặp được quý nhân vào chính ngày hôm nay. Hãy chủ động giữ mối quan hệ với người ấy bởi đối phương sẽ giúp đỡ bản mệnh rất nhiều trong cuộc sống sau này. Nếu có việc cần phải xuất hành, con giáp này nên đi về hướng Đông Bắc để gặp hỷ thần hoặc hướng Nam để gặp tài thần. Hai hướng này sẽ giúp mọi việc gặp nhiều điều thuận lợi hơn. Ngoài ra, bản mệnh hãy cố gắng thận trọng trong vấn đề ăn uống và nghỉ ngơi bởi sức khỏe gần đây không được tốt đâu. Giờ tốt trong ngày 7 giờ đến 9 giờ, quý nhân phù trợ, dần, mùi. Đừng quên đăng ký nhấn chuông thông báo để nhận video mới nhất. Tử vi tuổi mùi Tuổi mùi còn độc thân có một ngày đào hoa nở rộ, chỉ cần chú ý cách ăn mặc, con giáp này dễ dàng tạo được ấn tượng tốt với rất nhiều người khác phái ngay từ lần đầu gặp đầu tiên. Bên cạnh đó, bản mệnh cũng cần quan sát thật kỹ để nhận ra ai là người thực lòng chân thành với mình. Đối với những người đã lập gia đình có một ngày rất bình yên, sự quan tâm và thấu hiểu của nửa kia khiến người tuổi mùi luôn tin tưởng tâm sự với đối phương mọi chuyện vui buồn trong cuộc sống. Con giáp này tin rằng trong khoảng thời gian tiếp theo, hai vợ chồng đồng lòng vẫn có thể vượt qua mọi khó khăn. Tuy nhiên, trong ngày tỷ kiến xuất hiện, có thể bản mệnh sẽ gặp phải một chút rắc rối. Con giáp này không nên có những suy nghĩ quá mức bi quan, bởi rắc rối vốn là một phần của cuộc sống. Chỉ khi trải qua những điều ấy, chúng ta mới được rèn luyện để trưởng thành. Giờ tốt trong ngày 13 giờ đến 15 giờ, quý nhân phù trợ. Hợi, Tuất. Đừng quên đăng ký nhấn chuông thông báo để nhận video mới nhất. Tử vi tuổi thân Các mối quan hệ của tuổi thân hôm nay tiến triển rất tốt đẹp, con giáp này vốn có tính cách cởi mở và tư tưởng phóng khoáng. Dưới tác động tích cực của nhị hợp, bản mệnh trở thành một người dễ dàng thấu hiểu người khác, tạo được thiện cảm với mọi người xung quanh. Con giáp này hăng hái giúp đỡ tất cả mọi người, vì vậy mà khi người tuổi thân vướng phải rắc rối, người khác cũng sẽ sẵn sàng vươn tay ra trợ giúp. Đây là một trong những nhân tố rất quan trọng giúp bản mệnh thăng tiến dễ dàng hơn trên con đường công danh sự nghiệp của mình trong năm tới. Tuy nhiên, nhiên, ngũ hành hỏa khắc kim, con giáp này dễ khắc khẩu với nửa kia trong ngày do ý kiến của đôi bên có một đôi chỗ mâu thuẫn với nhau. Khi cả hai người đều đang nóng nảy thì tốt nhất nên tạm dừng cuộc nói chuyện và đợi thời điểm thích hợp hơn, chớ nên để cảm xúc lấn át lý trí mà làm cả hai cùng tổn thương. Giờ tốt trong ngày 7 giờ đến 9 giờ, quý nhân phù trợ, mùi, tí. Đừng quên đăng ký nhấn chuông thông báo để nhận video mới nhất. Tử vi tuổi Dậu Nhờ sự trợ giúp của tam hợp, vận trình của tuổi dậu khá hanh thông, thuận lợi, con giáp này trở nên quyết đoán và dễ dàng chinh phục được lòng tin của mọi người. Bản mệnh có thể đưa ra những gợi ý đúng đắn trong những người cần giúp đỡ, khiến người đó vượt qua được khó khăn. Tuy nhiên, con giáp này là người có phần bộc trực, quá mức thẳng thắn khi có ý định phê bình ai, nhất là trong thời điểm cuối năm âm lịch bận rộn như thế này. Người tuổi dậu nên sử dụng những từ ngữ nhẹ nhàng và uyển chuyển giúp người nghe dễ tiếp thu hơn, tránh gây mất lòng đối phương. Ngũ hành hỏa khắc kim, đường tình duyên khá ảm đạm, kém sắc, dường như mối quan hệ giữa bản mệnh và con cái không quá hài hòa. Nguyên nhân có thể là vì con giáp này luôn áp đặt suy nghĩ của mình và bắt con trẻ nghe theo. Nếu muốn cải thiện tình hình, hãy thay đổi tính cách này sớm nhé. Giờ tốt trong ngày 13 giờ đến 15 giờ, quý nhân phù trợ, ngọ, thìn. Đừng quên đăng ký nhấn chuông thông báo để nhận video mới nhất. Tử vi tuổi Tuất Vợ trình tình cảm vẫn diễn ra êm đẹp, mối quan hệ giữa tuổi Tuất và gia đình rất hòa thuận. Con giáp này thường dành phần lớn thời gian để ở bên cạnh những người đã nuôi dưỡng mình, đồng thời luôn quan tâm đến suy nghĩ, tình cảm của cha mẹ. Dù đi đâu bản mệnh cũng muốn nhanh chóng trở về nhà, với nửa kia, con giáp này là một người vợ, người chồng có trách nhiệm, người tuổi tuất luôn giúp đỡ nửa kia của mình trong bất cứ công việc gì. Bản mệnh quan điểm là đã là vợ chồng thì phải giúp đỡ và chia sẻ mọi công việc dù lớn hay nhỏ với nhau. Đường tài lộc có dấu hiệu sa sút, nguồn tài chính không mấy dư giả. Kiếp tài cũng nhắc nhở con giáp này cần chú ý chi tiêu hơn trong ngày hôm nay. Hãy suy nghĩ trước khi rút hầu bao cho bất cứ công việc gì. Dù dịp lễ Tết tới gần, nhưng đó cũng không phải lý do để bản mệnh quá mức hoang phí. Giờ tốt trong ngày 7 giờ đến 9 giờ, quý nhân phù trợ, tỵ, tuất. Đừng quên đăng ký nhấn chuông thông báo để nhận video mới nhất tử vi tuổi hợi dưới tác động xấu của tương xung, trong mỗi lần tụ tập, người tuổi hợi đều thích thể hiện quan điểm của bản thân mình, nhưng lại không ý thức được hoàn cảnh và đối tượng giao tiếp với mình nên dễ khiến mọi người chê cười. Bản mệnh nên nhớ rằng núi cao còn có núi cao hơn. Con giáp này cũng không nên ôm đồm quá nhiều việc trong ngày hôm nay chỉ để chứng minh giá trị của bản thân mình. Hãy nhớ thành công không bao giờ đến một cách nhanh chóng mà đều cần phải trải qua một quá trình không ngừng cố gắng. Tuổi hợi hãy giữ thái độ khiêm tốn, ham học hỏi sẽ tốt hơn đấy. Ngũ hành thủy khắc hỏa, vợ trinh tình cảm không đến như ý, bản mệnh và nửa kia dễ nảy sinh mâu thuẫn tranh cãi. Con giáp này có thể cảm thấy nửa kia không hiểu được ý muốn của mình. Nếu có bất mãn trong lòng thì nên nói ra để đôi bên cùng giải quyết, chứ đừng im lặng mãi như thế nhé. Giờ tốt trong ngày 13 giờ đến 15 giờ, quý nhân phù trợ, mùi, tí,